những loại hoa kiển đặt trên bàn thờ ngày Tết. Đồ cúng trên bàn thờ gia tiên được người Việt vô cùng coi trọng và dưới đây là một số loại hoa kiển, kiên kỵ theo quan niệm dân gian khi sử dụng thờ cúng mà nhiều người chưa biết. Theo ý niệm tâm linh của người Việt, việc dân hoa cúng lên bàn thờ gia tiên vào các dịp lễ Tết, ngày rằm mùng 1 thể hiện sự thành kính và thiêng liêng. Trong đạo Phật, hoa dân cúng tượng trưng cho sự thanh khiết, thơm tho, có ý nghĩa dân điệu thiện tốt lành, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn chư Phật và gia tiên, dù giá trị vật chất không nhiều. Do đó cần chọn hoa cúng phù hợp và mang tính chất trang nghiêm, giàu ý nghĩa. Hoa cúng không nên kết hợp quá nhiều loại hoa vì sẽ giảm mất sự thanh tao và thẩm mỹ. Nên chọn hoa thơm, tên đẹp, tính chất hoa đẹp và chỉ nên cúng một màu để tạo sự trang nghiêm. Dưới đây là một số loại hoa không nên đặt trên bàn thờ gia tiên theo quan niệm dân gian. Hoa giả Không nên dân chọn hoa cảnh hay hoa nhựa, hoa giả lên bàn thờ vì kém trang nhã, tươi mát. Ngoài ra, hoa cúng là biểu tượng của tấm lòng, do đó cũng nên dùng lễ giả để biểu thị tấm lòng chân thật. Dù đồ giả tuy không mất trang nghiêm bất kính hay có lỗi, nhưng chỉ nên trưng bày ngày thường, còn ngày rằm tháng 7, cách tiết lễ Tết, sốt vọng thì nên dân cúng hoa tươi có hương thơm. Hoa nhài Hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết, nhưng trong dân gian, đây là loại hoa không đứng đắn hay gặp nghịch cảnh. Hoa có tên đẹp nhưng lại nhanh tàn, có tích không hay nên không nên đặt lên bàn thờ. Hoa râm bục Có màu đỏ, bông cũng đẹp nhưng không dùng thờ cúng vì tên không được đẹp lắm hoa đại. Theo quan niệm, cây hoa này cũng là nơi trú ngụ của hồn ma, không nên đặt lên bàn thờ. Hoa ly, hoa này không nên dân lễ Phật, bàn gia tổ tiên bởi vì người ta kiên dùng hoa ly vì sợ ly tán hay là chia ly. Ở bàn thờ gia tiên, hoa ly có thể dân nơi thờ thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu.